khi con bạn bắt đầu nói một số từ. Đây là một cách dễ dàng để giúp phát triển kỹ năng ngôn ngữ của trẻ. Khi trẻ nói một từ, bạn có thể nói lại từ đó cho trẻ trong một câu hoàn chỉnh. Ví dụ, nếu trẻ chỉ vào quả bóng và nói bóng, bạn có thể nói rằng con thích chơi với quả bóng Hoặc khi bạn đang ăn và trẻ nói chuối, bạn có thể nói rằng cha mẹ đang ăn quả chuối này hôm nay. Hoặc nếu trẻ nói áo, bạn có thể nói rằng áo của con rất là đẹp. Con bạn có thể chưa sẵn sàng để nói câu hoàn chỉnh và điều đó không sao hết. bằng cách nói từ của trẻ trong một câu bạn sẽ giúp trẻ hiểu rằng các từ có thể được sử dụng để tạo thành câu